Okay. How many days in the one week you go to beach swimming in the noon? Uh, I've been here. We've been here for about ten days. Ten days. One week. Yeah, over one week. Over, no, no. Uh, in the one week, uh, how many days you go to swimming in the noon? In the beach? Yes. Ah, uh, nearly every day. Nearly every day. Nearly every day. Wow. So I will ask you one question, maybe the first, or maybe last week, last after. Okay. chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nam Nam Vlog Official Thì hôm nay mình sẽ làm một video giới thiệu là mình sẽ trải nghiệm thử tắm biển vào buổi trưa Nani? Nani? Luôn là vì sao mình làm video này thì có rất nhiều người hỏi mình tại là tắm buổi trưa có đen không? Và tắm buổi trưa có cảm giác như thế nào? Vì sao nước ngoài rất là thích tắm vào buổi trưa? Và hôm nay mình sẽ đưa các bạn tới một bãi biển an bàng để mình thử chiêm ngưỡng mình tắm vào buổi trưa xem cảm giác thế thế nào nha rồi rồi đi thôi ok đi thôi nào Lên. ở đây là kiểu là cái villa để họ nghỉ ngơi cho khách nghỉ ngơi nhưng mà bên kia là bãi biển hồ quá đẹp luôn bây giờ mình sẽ tới khu vực bên bờ biển để đi vào và mình sẽ làm nghỉ đó nha Bip, Wow, biển rất là đẹp mình họ là nghĩ mình bị à, đi buổi trưa đi quay video nhưng mà mình muốn biết cảm giác như thế nào tay nha rất nhiều tay luôn ít người Việt Nam mình tắm buổi trưa Ồ, oh, ok bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi tại đây và một lát nữa mình sẽ xuống tắm ok cái màu này wow, quá nóng luôn bây giờ là một giờ trưa thì rất là nóng luôn đây toàn là không có người Việt giờ các bạn sẽ xem đây biển buổi trưa rất là trong xanh và mát mẻ okay. thấy chưa các bạn thấy không hôm nay thì rất là không may mình có một ờ, bạn để đi quay video để mình làm video nhưng mà bạn ấy rất là sợ đen sợ nén và đặc biệt là chắc có lẽ là bằng và một người bàn tay của mình cũng có thể cũng có bằng và có thể mình sẽ làm video và ngược lại ngày mai với bàn tay của mình. Ooh. giác rất là mát các bạn nha bơi nào vô trong sâu nào vô trong sâu nào ở đây thì ờ, thì mình nghĩ là vì sao người nước ngoài họ thích tắm vào buổi trưa thì thứ nhất là có thể là do thực thói quen thói quen tắm vào buổi trưa thứ hai là có thể là do tại vì người nước ngoài da họ, họ da trắng nên họ tắm tắm vào buổi trưa tắm biển buổi trưa để mà nó sang chắc da thứ hai là khi mà tắm xong mà sẽ lên bờ hoặc phơi trên cát hoặc là bôi một số loại thuốc để mà nó giúp cho da của họ sẽ chắc hơn còn đối với Việt Nam mình thì có cái da đen thì như mình thì mình không sò rồi mình rất là đen luôn nha các bạn ok <laughs> cực kỳ sướng sâu quá sâu quá đây rất là ít người tắm buổi chưa luôn tất cả tất cả mọi người đã lên lên bờ nghỉ ngơi rồi những người đọc sách thì hầu hầu như là ở đây chỉ có người nước ngoài thôi người việt mình rất là ít ồ mình thấy một đằng kia có thể mình sẽ qua hỏi bà kia với người tây đang ở xa xa kia mình có một con chó có thể mình sẽ qua đó hỏi một số vài cái ok come on let's go ok mình sẽ ờ, mình sẽ qua đó hỏi ngay mình không biết có làm phiền không thì tay có thể mình sẽ hỏi họ vì sao họ tiếp tắm buổi trưa yeah, chào mừng các bạn nha. bây giờ mình sẽ hỏi ờ, bà ấy nha tại vì mình đã hỏi họ, trước rồi họ có cho phép không mình sẽ hỏi tiếng anh của mình ờ, mình sẽ phong vấn con chó nha wow hello boy or girls it's a boy oh boy uh, <laughs> ờ, hello các bạn mình đã hỏi vài câu rồi có thể là không lưu loát trong tiếng anh nhưng mà mình cũng đã hỏi được hai ba câu bây giờ mình sẽ uh, okay you you stay in Vietnam one year no I have been here for four years four years yeah. so what do you think for boy Vietnam boys in Vietnam yes boy boys not girl boy <laughs> I mean, they're usually very friendly. Friendly, yeah. yeah. And I don't know. <laughs> so I have friends from Chevrolet. She, she, she like boy Vietnam, but uh, wedding, you know, weddings. Okay. Weddings. And I don't know girl from Chevrolet, they like boy white or blonde skins. I don't think it's to do with their skin. I think uh, people like who they like. It doesn't matter. Oh, not not all people, not yeah. all, not all girls. It doesn't matter what their skin is like. Yeah. <laughs> so I very like girls from Cebu because they're strong, they're smart, yeah. and not uh, not quiet. <laughs> yeah, I think sometimes <laughs> people who travel have different experiences in life. Yeah. They, maybe are more resilient. Yeah. But also people that stay at home, they have to do hard things too. <laughs> they have to look after families and oh, okay. work hard for their for their family. Yes. Okay. Okay, he cut me. He cut me. No, no, no. Okay, hello. Hello. You can click from my YouTube. <laughs> hello. Come here, come here. Whoa. the scale. Yeah. It looks nice. Yeah. yeah các bạn, chó sờ mình chắc là mình đang giống chó cho sờ mình thì chọn giúp mình cho mình nha. đây phỏng vấn bạn ấy là bạn sẽ đi tắm biển mỗi ngày hay là một vài ngày trong tuần. Uh, okay. How many days in the one week you go to beach swimming in the noon? Uh, I've been here. We'll be here for about ten days. Ten days. One week. no no uh, in the one week, uh, how many days you go to swimming in the noon in the beach yes ah, uh, nearly every day nearly every day nearly every day wow so i will ask you one question maybe the first or maybe last week last up okay, okay. rồi lên tắm rửa nha ô cát không trời what the hell lần đã xong rồi nha các bạn ủ năm qua năm qua để làm được một video như thế này phải ờ, phơi nắng cả ngày ngày mai chắc là đang về mẹ nhận không ra nữa ok đây là đồ của mình nha